chúng mình cùng bắt đầu tìm hiểu về phép nối nhé. Phép nối là cách dùng quan hệ từ hoặc từ ngữ có tác dụng kết nối đứng ở đầu câu để nối các câu trước với câu sau làm rõ hơn về mối quan hệ về nội dung của các câu. Nghe thì có vẻ hơi lằng nhằng nhưng thực ra phép nối theo cô là dễ nhất trong phần liên kết câu đấy. Chúng mình cùng nhìn vào ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé. Bây giờ, đồng nào cũng đầy lúa sớm, cho nên con chim ngói mới sắm bảnh mắt đã no cảnh. Trong câu này, ta thấy từ để nối giữa câu thứ nhất với câu thứ hai, đó là từ cho nên. Từ cho nên được gọi là từ nối. Bởi nó giải thích rõ lý do vì sao con chim ngói mới bảnh mắt mà đã no cành. Ta cũng có thể thay thế từ cho nên bằng một số từ khác cũng có giá trị kết nối. Ví dụ, vì thế, vậy nên, vì vậy, bởi thế. Mình thay thế thử nhé. Bây giờ, đồng nào cũng đầy lúa sớm. Vì thế, con chim ngói mới sớm mai bảnh mắt đã no cành. Như vậy, cách sử dụng từ nối sẽ giúp cho câu thứ nhất và câu thứ hai kết nối chặt chẽ hơn thông qua cách giải thích lý do. Cũng có thể nối bằng một lý do khác nữa đấy. Chúng mình cùng tìm hiểu ví dụ thứ hai nhé. Chõ bánh hơi nóng bốc ngùn ngụt, nhưng những bàn tay lành nghề vẫn thoăn thoắt đưa từng lượt bánh ra ngoài. Từ để nối câu thứ nhất và câu thứ hai trong ví dụ này là từ nhưng. Từ nhưng chỉ rõ sự tương phản giữa câu thứ nhất và câu thứ hai